này góc mình nó dậy clear clear luôn không phải nói nhiều Bật dậy em sang nhà bên kia nhặt sang nhà bên kia bên kia có một thằng nữa đây bên này có một thằng bên kia một thằng đây bên này có một thằng nữa còn một thằng áo hồng nữa nhưng mà anh không biết thằng áo hồng không kiểm tra bộ quần áo nó đó là cửa có cốp này có cốp này dư cái cốp buồn người á người người đừng đừng đừng đừng chạy xuống có người có người có người dưới đây nữa xuống hai Ui dạ Còn một thằng nữa À ông đi luôn Hay Anh ném bom mà Em cứ chạy xuống xuống quả bom thì anh <laughs> cũng không biết như nào Không, nó không nó không để ý, nó không để ý, nó cứ xem đi xem lại, nó không để ý luôn bởi đồ không. nguyên luôn Ném bom đồ không, nguyên luôn Nhiều khi Nhiều khi cái pha đó là nhờ em ờ, Nó lo bắn em không để cái bờ của Nhiều đồ đấy Ôm mà hai tư luôn kìa ừ. Trên m thằng kia nóc rồi, thằng kia chết rồi đi về hè ta ý là hai thằng đồng đội bị mất rồi thằng trước mặt cục đá đây luôn thằng gần thằng gần thằng gần còn nha nó còn bộ á nháp một cái để ý để ý bên kia để ý bên kia bình tĩnh đi bình tĩnh đi những cái nhà vệ sinh này có một thằng đá luôn á Đấy con mỗi thằng đấy thôi